thì ờ, trong hôm nay ờ, tôi sẽ giúp cho các bạn những lý do để các bạn có thể dự đoán trước trước khi thị trường có thể điều chỉnh à, xin chào bạn à, Đông Đô xin chào Thu Hoài xin chào Tạ Kim Phát Lê Thúy Hiền Hồng Nguyễn Phạm Sơn Tín Phạm Xin chào Nguyễn Toàn Tỉnh Hà Long Giang bạn Bạch Long và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong buổi livestream à, hôm nay à, Xin chào bạn à, Tạ Thảo Vĩ Tào Thảo Vi Bạch Long và rất nhiều anh chị em đang có mặt ở đây ạ bạn à, Đàm Văn Quý thế thì uh, trước khi chúng ta chia sẻ về thị trường hôm nay thì có một điều như này này à, phần lớn nhà đầu tư chúng ta cũng biết rằng là chỉ cần chúng ta nghe phải theo một theo dõi như nào là cũng biết rằng là chúng ta đang ở trạng thái nào chẳng hạn nếu chúng ta theo dõi một cái kênh mà suốt ngày phím hàng mua mua ăn bám thì phần lớn là trong uh, chu kỳ giảm này nếu mà lỗ không dưới 20 phần trăm thì điều đó là không đúng bởi vì thứ nhất là khi mà chúng ta theo dõi một cái cái suốt ngày mà phí mà phí làm như vậy thì gần như chúng ta không có thể quản trị được cảm xúc bởi vì lúc nào chúng ta cũng ở trong trạng thái mô nên chỉ cần các bạn theo dõi luôn một cái kênh mà các bạn luôn luôn mua mua bán bán thì cái khả năng xác suất là lỗ khoảng 30 phần trăm 40 phần trăm thậm chí là 50 phần trăm trở lên là rất là cao thế đầu tiên là các bạn có thể nhìn thấy cái điều này để các bạn nhận ra tại vì có rất nhiều người gần không nhận ra điều này và họ tiếp tục Ờ, đắm chìm và họ cảm giác lúc nào cũng thấy tội lỗi lúc nào cũng cảm giác như mình mất cơ hội lúc nào cũng thấy rằng mình đang có uh, một cái vấn đề ở đó bao nhiêu bạn đã hiểu cái điều này và đã trải qua giai đoạn này có thể comment số 1 đúng không ạ tức là khi chúng ta tham gia chúng theo dõi mới kênh người ta đã bảo chúng ta mua bán suốt ngày thì cái việc đầu tiên là cái tâm trí chúng ta nó bị bận rộn và thứ hai chúng ta không định hướng được là khi nào cổ phiếu nó tăng khi nào cổ phiếu nó giảm bởi vì chúng ta chỉ gần như là chỉ nhìn trong cái ngắn hạn đấy khi ngày nào chúng ta nhìn nhau ngắn hạn thì chúng ta không thể biết được là trong một cái ngắn hạn dài hơn ở trong tuần hay trong một vài tuần <clears throat> nó diễn biến ra sao nên dẫn đến là chúng ta sẽ bị à, FOMO rất là lớn và nếu bạn đang ở trạng thái như này có thể comment số 1 để biết rằng là các bạn cần phải sửa tại vì cái điều này là điều mà cái khả năng bị lỗ khoảng ba bốn phần trăm thậm chí nhiều hơn là đương nhiên phải xảy ra đấy đấy là cái điều quan trọng các bạn phải biết rằng là Dũng không cần phải biết các bạn đang có theo dõi hay là đầu tư như nào nhưng với các bạn chỉ cần như vậy thôi là các bạn đã bị thua lỗ rồi à, cái điều đầu tiên là các bạn cần phải nắm rõ cái điều này cái điều thứ hai là bạn theo dõi và bạn không đo lường được một, một cái cái cái mà cái phương pháp bạn nghe ở đâu Dũng không quan quan trọng mà nếu mà không nghe đo lường được giả sử như là các bạn bảo mua cổ phiếu ri đi ví dụ như thế sau 3 4 năm nữa nó sẽ lên thì đấy là chúng ta thấy là không đo lường được lên là lên bao nhiêu nếu lỗ lỗ bao nhiêu giảm là giảm bao nhiêu được được bao nhiêu khả năng thua lỗ bao nhiêu phần trăm tỷ lệ như thế nào nếu chúng ta không nắm rõ được cái điều này thì khả năng mà chúng ta bị à, thất bại khả năng bị mất mát khả năng bị thua lỗ là đương nhiên xảy ra nên các bạn thấy rằng là uh, khi mà Dũng uh, chia sẻ trên kênh YouTube thì sẽ có rất nhiều bạn sẽ nói là uh, sao này suốt ngày cứ chỉ nói phân phối thôi ngoài kia người ta cứ nói là, là mua mua bán bán mà các bạn à, thấy rằng là những điều này nó nghe vẻ nó không vui nó không ờ, nó không ờ, đúng cái nhân dạng người ta nhưng uh, câu hỏi đầu tiên tôi muốn gửi đến anh chị em các bạn là lý do tại sao các bạn vẫn đang làm những công việc các bạn đang làm khi mà các bạn đang làm cái việc các bạn mà nhìn thấy những cái việc bạn đang thấy bạn nghe những việc bạn đang thấy cảm xúc bạn cũng là các bạn đang thấy thì quan trọng là gì ạ tiền của các bạn tiền của các bạn nó vẫn ở trạng thái như vậy không phải trạng thái mà tích cực mà trạng thái là tiêu cực đó là bạn mất tiền và bạn mất phương hướng bạn mất cơ hội à, với thị trường như này tại sao các bạn thấy là luôn luôn Dũng luôn luôn có năng lượng bởi vì Dũng biết rút ra ở thời điểm nào thời điểm nào tham gia thị trường và với lượng tiền mặt lớn trong đoạn này thì đây là một lời cơ hội lớn thế thì với câu hỏi đặt ra là với lượng tiền lớn trong thời điểm này tiền mặt gần như là toàn bộ toàn bộ tiền này và thứ hai là Dũng có một cái tâm trí bình an thì liệu thị trường trong trường hợp trong thời gian tới thị trường điều chỉnh tạo đáy thì có phải là cơ hội để chúng ta kiếm được gì ạ 20 30 thậm chí là 50 phần trăm lợi nhuận trong khoảng thời gian ngắn và chỗ đó chúng ta dừng chúng ta lại tiếp tục đứng ngoài bởi vì đây là xu hướng thị trường downtrend chỉ có những con sóng ngắn và chúng ta chỉ cần biết rằng là khi nào thị trường có đợt xác nhận và chúng ta mua có độ an toàn cao nhất trước khi ờ, Dũng nói lý do tại sao chúng ta bị thua lỗ hoặc là chúng ta không bán được cổ phiếu trong đoạn này thì các bạn cần phải theo dõi hết video này tại vì các bạn nếu theo dõi dở thì chúng ta tức là theo dõi một đoạn thôi thì gần như là chúng ta sẽ gì ạ không bao giờ thành công được chắc chắn nó không thành công được đâu ạ bởi vì lý do thứ nhất là gì ạ bạn làm cái gì bạn cũng dở dang đầu tiên thì bạn theo dõi bạn kế hoạch thì kế hoạch là rất là chi tiết ban đầu nhưng làm một đoạn thì bạn lại lại gì ạ à? bạn dừng bạn không làm nữa thì làm sao có thể đạt được mục tiêu được thì video này là video rất quan trọng dành cho quý vị và các bạn nên mong rằng các bạn sẽ xem hết video này nhưng trước khi xem hết video này thì để cho các bạn biết rằng là DVD đã chia sẻ rất nhiều cái kiến thức mà các bạn cần phải nắm rõ được và bạn lý do tại sao có phải cái video này là cái video mà nói đã nó đã xảy ra rồi mình nói không thì các bạn có thể xem lại những video mà của Dũng đây ạ đầu tiên các bạn có thể đây là video tối hôm qua à, thì các bạn nếu các bạn theo dõi thì các bạn có thể nhìn thấy những ai mà đã theo dõi thì anh chị em sẽ thấy rằng là những cái nhận định đã à, nhận định của DVD thì các bạn sẽ thấy rằng là họ đã theo dõi họ đã thấy ở cái các bạn bạn nào có nhận học được cái gì các bạn comment ở phần bên dưới bạn hãy comment ở phần bên dưới để các Dũng biết rằng là bạn đang cần cái gì ở comment bên dưới để giúp biết rằng là bạn đang cần cái điều gì à, thứ hai là bạn cũng thấy rằng là khi mà chia sẻ à, sự áp lực bán mạnh cuối phiên thị trường đi về đâu hay là chúng ta học cái về bí mật đầu tư ạ tại sao các bạn cần phải học bí mật đầu tư ạ tại vì trong bí mật đầu tư này các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có một quy luật cung cầu bạn phải hiểu rõ là quy luật cung cầu nó vận động ra sao bạn phải hiểu rõ rằng là những cổ phiếu nó vận động như thế nào và tí nữa Dũng sẽ cho các bạn biết là giả sử như một cái mục cổ phiếu mà các bạn đang theo dõi nhiều người đang theo dõi Dũng sẽ phân tích cho các bạn biết là lý do tại sao các cổ phiếu nó lại vận động như vậy và bạn xem video này bạn sẽ gì ạ hiểu rõ rằng là tại sao cổ phiếu sau khi giảm nó lại kéo lên mà nó tiếp tục bán ra nếu bạn không hiểu điều này bạn lại tiếp tục bị thua lỗ tiếp theo bạn có thể thấy rằng là sẽ có những cái cổ phiếu giảm mạnh chúng ta thấy rằng là những cái cổ phiếu mà áp lực bán lớn thị trường này áp lực bán lớn tại sao những cái điều này nó đang diễn ra nhưng phần lớn chúng ta không sẽ không thích xem bởi vì chúng ta chỉ mong muốn xem những cái gì nó mang lại cho chúng ta kết quả ngay đúng không mà cái gì nó mang lại kết quả ngay nên chính vì vậy thì chúng ta biết là thị trường khi nó phân phối nó phải 3 đến 5 phiên phân phối nó có thể kết thúc ngay đâu ạ à? đúng không nó có kết thúc ngay đâu nó phải cần nhiều phiên phân phối hơn nên khi mà chúng ta chỉ cần tập trung vào gì ạ tập trung vào các bạn tập trung vào cái mong muốn ngay mà thực tế lượng đủ thì chất mới đổi cổ phiếu nó tích lũy đủ thì nó mới lên cổ phiếu nó phân phối đủ thì sẽ xuống nên bạn mong muốn là cổ phiếu giảm ngay nhưng nó chưa giảm và sau đó thì các bạn theo dõi là hôm sau nó tăng nữa thì các bạn thấy rằng là à cái phương pháp này như nó đang có vấn đề và bạn tiếp tục mua vào và chỉ trong một vài hôm nữa bạn sẽ biết rằng là tài sản bạn đang ở đâu nên nếu các bạn chưa có lợi nhuận chưa có lợi nhuận thì điều gì diễn ra chưa có lợi nhuận thì điều diễn ra các bạn phải xem lại mình đang học cái phương pháp nào nó phù hợp với tính cách của bạn hay không thì bây giờ phần chính để giúp cho bạn hiểu rõ hơn về thị trường bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện của thị trường bây giờ các bạn nhìn đấy, Dũng sẽ dẫn dắt cho các bạn để các bạn hiểu rõ rằng là nếu các bạn chỉ tập trung vào mua bán cổ phiếu tập trung vào mua bán cổ phiếu hàng ngày thì có lời khuyên duy nhất các bạn ờ, nếu các bạn nào mà ờ, có thể ảnh hưởng đến chúng ta một chút thì các bạn cũng thông cảm nhé đấy là đấy là cái cái lời khuyên của Dũng tại sao Dũng ban đầu Dũng là là chuyên gia tham vấn đào tạo và truyền cảm hứng trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán với hơn 13 năm kinh nghiệm Dũng đã từng trải thành công cũng có rất nhiều thất bại cũng rất là nhiều nên nếu các bạn suốt ngày đi nghe phím hàng thì lời khuyên duy nhất đó là dừng giao dịch không giao dịch nữa bởi vì thứ nhất là gì ạ giao dịch là sẽ bị thua lỗ giao dịch là cháy tài khoản giao dịch là gì ạ gia đình gì ạ gia đình là gì ạ sẽ có những cái gì ạ sẽ có những cái mâu thuẫn với nhau sức khỏe sẽ bị gì ạ đi xuống nếu tiếp tục mà giao dịch theo kiểu mua cái gì bán cái gì thì hãy dừng giao dịch ba anh chị em có đồng ý với cái quan điểm cá nhân này của Dũng không ạ nếu anh chị em nào đồng ý hãy comment số 2 còn không đồng ý comment số 0 lý do thứ nhất là này cái người mà bảo chúng ta đầu tư mua buôn bán họ chưa chắc đã thành công hơn chúng ta đâu nếu cái người đó họ thành công á, mua buôn bán các cổ phiếu thì tội gì họ nói cho chúng ta biết họ đã gì à họ đã đầu tư tập trung ở họ thôi cổ phiếu mà tốt thì họ chỉ tập trung cho họ thôi họ không nói chúng ta biết đâu nên nếu mà họ nói mà thành công á, cái điều thứ nhất cái điều thứ hai là gì ạ trong 10 cổ phiếu 20 cổ phiếu <clears throat> chúng ta biết rằng trong 20 cổ phiếu thì nó chỉ có một hai cổ phiếu thành công mà 8 18 cổ phiếu là không thành công thì những cổ phiếu ấy bạn giữ bạn không biết cắt lót thì bạn lại thua lỗ tiếp theo cái thứ ba nữa là gì ạ một cổ phiếu mà nó bạn đang nắm giữ giả sử bây bạn đang nắm giữ cổ phiếu DG chẳng hạn thế bạn đang nắm giữ một ai đó nói bạn rằng là cổ phiếu này nó đang tích lũy phải đầu tư trong hai ba năm nữa sẽ lên thì đấy là cái câu chuyện mà của câu chuyện là không đo lường rõ ràng bạn lại tiếp tục nắm giữ bạn tiếp tục gì ạ à, tiếp tục hy vọng để cho cổ phiếu nó tăng tiếp và đó là lý do bạn tiếp tục đầu tư thất bại nữa nên biết rằng là các bạn đang gì ạ à, khi mà các bạn comment như này thì ví dụ biết là biết là các bạn đang gì ạ à, đấu tranh của mình rất lớn nhưng để thành công chúng ta có ba bốn người thầy cái người thầy đầu tiên mà quan trọng nhất đó là các bạn chúng ta hãy gì ạ xem là tất cả những cái giao dịch thành công của chúng ta tất cả những cái giao dịch thất bại của chúng ta thì dũng tin chắc là phần lớn giao dịch thất bại của chúng ta là nghe phím hàng các bạn cứ thử xem nhỉ các bạn cứ thử xem xem là phần lớn những cái đợt mà giao dịch thất bại nghe phím hàng dần dần giai đoạn đi lên thì không nói giai đoạn đi lên thì bạn không nghe ai nó cũng thành công không nghe ai cũng thành công nhưng giai đoạn đi xuống thì bạn sẽ thấy rằng là cái điều này nó sẽ rất rõ ràng người thứ thứ hai là bạn đã chơi với những người thành công hãy chơi những người bạn thành công thành công thực sự tại vì giả sử như thế này nếu Dũng nói là à, từ đầu năm bây giờ tôi được hơn 50 phần trăm thì điều gì nữa là thì có một ai đó nói rằng là ồ không đúng tại vì tôi chơi với năm ông bạn toàn ông nào bị thua lỗ nên nếu bây giờ chúng ta chỉ lỗ 20 phần trăm và sau đó những người bạn chúng ta lỗ 5 đến 60 phần trăm thì bản thân chúng ta rất là hạnh phúc nhưng nếu Dũng nói rằng tôi được 50 phần trăm thì các bạn thấy điều gì ra ra chúng ta thấy rằng à hóa ra là mình đang có vấn đề trong giao dịch nên cái điều này tư duy các bạn cần phải nắm rõ và bạn chơi với thành công thì bạn sẽ là người thành công hãy tìm những người thành công những người thành công thực sự có lợi nhuận để chơi với tiếp theo là sách tại sao chúng ta cần phải đọc sách tại vì sách là gì ạ tri thức của nhân loại rất nhiều sách ở ngoài kia các bạn có thể đọc từ sách của Mark Mini, William O'Neill, Liam Moore, Soros đó là những cuốn sách mà hay nhất mà các bạn cần phải đọc và lý do nó rất là ít tiền các bạn có thể bỏ ra một hai triệu các bạn mua trong khi đó các bạn đầu tư các bạn bị thua lỗ rất là nặng rồi nên nếu bỏ ra một khoản để các bạn đầu đầu tư vào sách và các bạn mỗi một ngày các bạn bỏ ra hai đến ba phút thì tôi tin chắc rằng các bạn sẽ gì ạ sau một thời gian các bạn có thể trở thành nhà đầu tư thành công tuy nhiên thì ạ để thành công nó có một người cái các bạn muốn nhanh hơn thì các bạn cần phải có người thầy tuy nhiên thì thầy cũng tương tự như vậy thôi ạ cũng khoảng độ 95 phần trăm Dũng không phải đây là cái điều mà các bạn có thể tự đo lường được 95 phần trăm các bạn có thể đi học với ông thầy các bạn chưa chắc chắn đã có kết quả dù là ông thầy đúng thì các bạn cũng phải từ chính bản thân mình tuy nhiên thì những cái cách bạn học á, mà nó không đo lường được Dũng thì Dũng không đồng ý đầu tư năm đến 10 năm tại vì chưa có ông nào mà thành công mà đầu tư năm 10 năm ở Việt Nam cả trừ những ông thâu tóm cổ phiếu 5 năm là rất khó rồi các bạn nhớ là cái điều này vậy nếu họ đầu tư 5 đến 10 năm thành công chắc chắn họ sẽ đưa ra cho chúng ta kết quả họ đầu tư cái gì nên cái việc này với quan điểm cá nhân của Dũng thì càng đầu tư dài rủi ro các bạn càng lớn và đó chính là lý do các bạn thất bại trong quá trình đầu tư bây giờ chúng ta sẽ nói về cái chủ đề chính của ngày hôm nay nên uh, chúng ta là những con người mà chúng ta có thể biết rằng là mình cần phải trang bị cho mình cái vũ khí bí mật đó là kiến thức kiến thức tâm của mình ở đâu thì tiền ở đó còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chả phải học hành gì cả chúng ta chả phát triển bản thân mình cả thì có lẽ là bác nông dân bác cũng có thể bán đất bán nhà cho vay cầm cố để bắt đầu tư chứng khoán vậy điều gì diễn ra nếu mà mọi người đều làm như vậy thì có thể kiếm tiền một cách đơn giản đúng không ạ ai cũng kiếm tiền một cách đơn giản thì thực sự người ta có lao động có sản xuất ra nữa không hay người ta chỉ bỏ tiền vào để giao dịch đầu tư chứng khoán trước khi ờ, chúng ta nói về phần chính của ngày hôm nay bao nhiêu bạn đã có đồng ý với Dũng cái điều này các bạn có thể comment số 1 không ạ hãy comment số 1 và hãy cho Dũng một like nếu thực sự cái điều này có thể giúp cho các bạn thay đổi ngay từ giờ phút này nếu các bạn thấy điều này đúng Hãy comment số 1 Dũng tin chắc rằng là nó có thể giúp cho bạn thay đổi ngay từ lúc này hãy cho Dũng một like một comment để Dũng biết rằng là bạn đang đón nhận những kiến thức này xin cảm ơn ạ xin cảm ơn trước khi ờ, Dũng bắt đầu cái chương trình của ngày hôm nay cái điều đầu tiên nếu bạn đầu tư bạn không nắm rõ được kinh tế vĩ mô kinh tế vĩ mô là gì ạ những cái như là tỷ giá lãi suất còn gì nữa ạ đầu tư chính phủ đầu tư công chi tiêu CPI tất cả cái đấy gọi là kinh tế vĩ mô nhưng bây giờ chúng ta sẽ gì ạ nền kinh tế chúng ta vận động chúng ta cần phải nắm rõ được những cái điều gì nó tác động đến nền kinh tế chúng ta chẳng hạn như ở Việt Nam chúng ta đang gì ạ là có là nước mà chúng ta gọi là liên thông với rất nhiều các nước trên thế giới Việt Nam chúng ta đang là cái nước mà chúng ta gọi là đầu tư rất là nhiều nên chúng ta nợ nợ chính phủ của chúng ta cũng rất là lớn nên ở đây chúng ta thấy là cái tỷ giá USD Việt Nam đồng ra là cái tỷ giá mà chính phủ lúc nào cũng muốn là cân đối muốn là gì ạ để nó cân đối giữ cho ổn định điều đầu tiên nó sẽ giúp cho chúng ta như sao ạ thứ nhất là các bạn sẽ thấy rằng là cái điều đầu tiên nó sẽ giúp chúng ta nếu mà bây giờ tỷ giá càng tăng thì nợ công của chúng ta sẽ gì ạ tăng rất mạnh các bạn thì thể hình dung ra xem là nếu chúng ta có khoảng độ 50 tỷ USD nợ công mà tỷ giá chỉ tăng lên bao nhiêu ạ một hai hoặc ba phần trăm thì chúng ta nợ khủng khiếp như thế nào như Thái Lan thì chúng ta biết rằng là tỷ giá của Thái Lan nó nó tăng lên 7 phần trăm nhưng ở Thái Lan thì cái nợ công của họ có thể thấp hơn chúng ta rất nhiều đến 7 phần trăm không ý nghĩa gì với họ nhưng bây giờ chúng ta thấy là nợ công chúng ta nó lên đến rất là cao thì khi mà nợ công chúng ta cao mà tỷ giá càng tăng thì chúng ta phải trả rất là nhiều tiền bởi vì lúc này là chúng ta gọi là lãi tỷ giá chính là lãi suất của đồng Việt Nam với đồng USD với đồng Việt Nam hai cái cân cân giữa đồng Việt Nam với USD chúng ta gọi là một dạng lãi suất thế thì bây giờ câu chuyện là, là nếu cái đồng USD tăng thì điều gì diễn ra và chúng ta biết rằng là đồng USD đang tăng rồi cái điều đầu tiên là gì ạ điều đầu tiên là chúng ta cần phải chúng ta đã nợ một khoản tiền rất lớn nợ thêm ạ à? bởi vì chúng ta cần phải bơm tiền nhiều ra hơn cần phải bơm nhiều tiền ra hơn để đổi lấy USD để trả cho gì ạ nước ngoài cái điều thứ nhất là chúng ta cần phải thấy được cái này là rất rõ ràng cái điều thứ hai là nếu chúng ta những ai là những nhà nhập khẩu thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta nhập khẩu há giá cả hàng hóa trong nước thì gì ạ hàng hóa trong nước thì tăng thì tăng một cách vừa vừa thôi ạ à còn trong trường hợp ở trên thế giới chúng ta nhập hàng hóa trên thế giới thì chúng ta biết rằng là chúng ta đổi từ đồng Việt Nam sang đồng USD để mua hàng hóa trên thế giới nên chính vậy thì chúng ta mua bị đắt hơn rất nhiều khi chúng ta mua bị, <clears throat> bị đắt hơn rất nhiều thì về chúng ta phải bán trong nước sẽ đắt hơn nó làm cho CPI của chúng ta tăng lên đấy thứ hai các bạn cần nhận nhận ra điều này điều thứ ba các bạn cần phải rõ ràng ra bây giờ tỷ giá của Việt Nam tiếp tục tăng. Nếu bạn là một người đầu tư ở Việt Nam, nhà bạn đầu tư ở Việt Nam, các bạn đầu tư Việt Nam đi ạ, thì tỷ giá tăng lên, bạn đổi đồng Việt Nam ra đồng USD để mang về nước bạn thì bạn có lợi không ạ? Nên chính vì vậy tại thời điểm này, nếu tỷ giá tiếp tục gia tăng thì những cái doanh nghiệp, các tổ chức hoặc là những nhà đầu tư nước ngoài họ có xu hướng bán tài sản của mình ra hoặc họ có xu hướng đổi toàn bộ tiền của mình bằng tiền Việt Nam sang đồng USD để gì ạ à, giữ để giữ họ giữ đồng USD để một là đồng USD tiếp tục tăng họ có lợi thứ hai là để đảm bảo cho gì ạ à, tài chính của họ bao nhiêu bạn hiểu điều này có thể comment cho Dũng số 3 được không ạ tức là họ sẽ đổi đồng Việt Nam họ có đồng đồng Việt Nam nếu họ đang là các quỹ họ đang có tiền mặt bằng đồng Việt Nam thì họ có mua họ có mua cổ phiếu không ạ theo các bạn họ mua cổ phiếu không họ mua cổ phiếu hay là họ giữ cổ phiếu ạ họ sẽ mua cổ phiếu hay giữ cổ phiếu nên lúc này chúng ta cần phải hiểu đơn giản là họ bán cổ phiếu ra tại vì cổ phiếu họ bán ra họ thu bằng họ bán ra thì họ thu thu cái gì ạ à? thu bằng đồng Việt Nam thu bằng đồng Việt Nam nhưng đồng Việt Nam sau đó là họ tiếp tục là gì ạ à? họ là tiếp tục lấy đồng Việt Nam để mua USD và lúc này nó làm cho gì ạ à? nếu lấy đồng Việt Nam mà mua USD mà USD ở Việt Nam mà nó lại có gì ạ à? khan hiếm đúng không vậy USD Việt Nam nó khan hiếm thì dẫn đến làm gì ạ à? USD khan hiếm thì USD nó tăng giá các bạn có đồng ý không ạ USD Việt Nam nó tăng giá nếu các bạn thấy đồng đầu hiểu rõ cái điều này comment số 4 ạ <clears throat> khi USD nó tăng giá thì điều diễn ra USD tăng giá thì tỷ giá nó lại gì ạ USD nó tăng giá thì tỷ giá lại tiếp tục gì ạ tăng vậy bây giờ chúng ta thấy rằng là để giữ cho đồng Việt Nam ổn định thì họ phải làm gì ạ vậy bây giờ câu chuyện ở đây là nếu để làm thế nào để họ giữ cho nhà đầu tư không bán đồng USD ra à, không bán đồng Việt Nam để mua đồng USD thì chính phủ phải làm gì ạ chính phủ làm gì nếu bây giờ bây chúng ta bán đồng đồng Việt Nam ra mua USD bởi vì USD tăng giá thì bây giờ làm thế nào để cái cái tỷ giá được cân bằng thì Việt Nam nó sẽ có một số các biện pháp như sau chúng ta phải nhìn thấy ạ và điều này chúng ta sẽ thấy ngay trong một vài phút nữa cái điều đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng là đầu tiên họ sẽ phải gì ạ hút tiền về hút tiền về mà hút tiền về thì làm gì ạ lãi suất nó tăng đúng không khi chúng ta hút tiền về lãi suất tăng hai là chúng ta cần phải tăng tăng gì ạ lãi suất liên ngân hàng sẽ tăng rất mạnh phải tăng lãi cái lãi suất cơ bản lãi suất liên ngân hàng nó tăng lên để làm gì ạ lãi suất liên ngân hàng nó tăng lên bởi vì các ngân hàng người ta cũng có xu hướng là bán ngoại tệ ra để giữ đồng USD nên bên lãi suất mà không tăng lên thì nó có một cái dấu hiệu là người ta sẽ gì ạ không giữ đồng USD nữa mà không giữ đồng đồng USD à nó không giữ đồng Việt Nam nữa và người ta sẽ đổi hết ra đồng USD người dân cũng đổi hết ra hết đồng USD chính những ngân hàng người ta cũng gì ạ muốn giữ USD e nhiều hơn và đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài họ cũng muốn giữ USD e nhiều hơn và người ta cũng sẽ gì ạ bán bán gì ạ à? bán tài sản ra để giữ đồng USD và chính vì vậy chúng ta hiểu rõ rằng là tại sao nhà đầu tư nước ngoài đang bán cổ phiếu ra để đổi từ đồng khi họ bán cổ phiếu ra hôm nay bán 1.000 tỷ ngày mai bán 1.000 tỷ thì họ làm gì các bạn ơi hôm vừa rồi năm trước họ bán ra khoảng hữu 500 năm tỷ hôm nay họ bán ra khoảng hữu 500 tỷ thì họ làm gì ạ theo các bạn họ làm gì nào bây giờ cái cái mấu chốt là bây giờ họ làm gì chúng ta phải nhìn được cái điều này họ bán ra họ làm gì ạ bán thì họ thu được tiền mặt đúng không các bạn đồng ý không ạ bán thì họ thu được tiền mặt thu tiền mặt họ làm gì nữa ạ họ lại tiếp tục đổi sang đồng USD họ lại tiếp tục mua USD một là mang USD trở về nước hoặc là họ giữ USD vậy khi họ mua USD thì tỷ giá lại mất cân đối tỷ giá mất cân đối thì thì điều gì diễn ra nếu họ tiếp tục bán tiếp tục bán để mua USD thì USD lại tăng và tỷ giá mất cân đối thì dẫn đến nhà đầu nhà đầu tư sẽ bị bán tháo bán tháo cổ phiếu để giữ USD và các bạn biết cái kịch bản đấy không ạ nên cái quan trọng thời điểm này là chính phủ chúng ta bây giờ chúng ta xem là chính phủ chúng ta đang làm gì để giữ cho cái tỷ giá được ổn định và nếu chúng ta là nhà đầu tư thì chúng ta cần phải biết điều này ra sao ok đầu tiên các bạn sẽ quan sát ở đây ạ đầu tiên chúng ta nhìn được khối ngoại đang bán 5 chỉ đồng các bạn nhìn thấy chưa hôm trước là bán một lượng tiền rất lớn xả đây là bán đấy ạ đây là khối ngoại nha trước hết là chúng ta thấy là khối ngoại bán bán cái này thì người ta lại tiếp tục mua USD mà USD lại tăng giá thì khối ngoại lại tiếp tục bán tiếp nha khối ngoại tiếp tục bán tiếp cái thứ hai anh chị em này để nào chúng ta như này cái này là có phải là Dũng đã dự báo trước không ạ bao nhiêu anh em thấy là Dũng đã dự báo trước cái điều này rồi có thể comment số 1 đấy ạ đã dự báo rồi lý do tại sao dự báo được là là gì ạ tại sao dự báo được ạ là đây có nhìn thấy không ạ nhìn thấy dự báo được đó chính là cái này này nếu nhà đầu tư chỉ hiểu được cái cái chỉ số này chỉ hiểu được cái chỉ số USD để nó tăng này tại vì cái bây giờ chúng ta thấy là từ đầu năm nay chỉ số tăng khi nào cái chỉ số này kết thúc quan trọng là ai biết được cái chỉ số này khi nào nó kết thúc thì đó chính là đỉnh đúng không Đấy, khi nào chỉ số này kết thúc và chỉ số này nó đang tăng hay giảm theo các bạn chỉ số này đang tăng hay giảm nó tiếp tục tăng và tiếp tục tăng thì ngân hàng nhà nước lại tiếp tục phải tăng cái USD đây tiếp tục tăng USD lên ngân hàng nhà nước phải tiếp tục tăng USD lên các bạn hiểu chưa và tiếp tục tăng USD lên thì người ta lại thấy là USD có lợi người ta lại bán bán cổ phiếu ra để giữ USD các bạn cần phải hiểu rõ cái điều này nên cái này chúng ta làm theo dõi trước đừng có theo dõi theo kiểu phím cổ phiếu mua cái gì bán cái gì cái điều thứ hai các bạn nhìn thấy ạ à, đây xem là có cái gì đấy ạ à? đây động thái mới là tăng USD chúng ta có thể rằng là bây giờ nếu mà USD tăng lên thì các quỹ người ta sẽ tái cơ cấu như nào theo các bạn là các quỹ người ta có đủ tiền vào Việt Nam để người ta mua cổ phiếu không nếu USD tiếp tục tăng các bạn có thể comment đó USD tăng thì người ta có đủ tiền vào Việt Nam để mua cổ phiếu không hay người ta rút tiền ra theo các bạn nếu UST tiếp tục tăng thì người ta đổ tiền về Việt Nam thì tỷ giá tăng thì người ta đang riêng người ta có hàng tỷ USD là người ta bất lợi rồi người ta có hàng tỷ USD mà USD lại tăng chỉ cần gì ạ à? 0,5 điểm 0,5 phần trăm ạ thì nó đã bất lợi rồi nên chúng ta nghĩ rằng các quỹ họ làm gì ạ đấy chúng ta nhìn cái này là chúng ta cần phải biết được chứ không phải là đầu tư chứng khoán mà không nắm rõ được cái điều này mà nói nắm thì chúng ta nắm chung chung là chúng ta sẽ gì ạ tính đòn đấy ạ cái thứ ba là đây mới là cái quan trọng này lãi suất liên ngân hàng tăng bây giờ chúng ta hỏi nha các bạn là tại sao lãi suất liên ngân hàng tăng tức là gì ạ nếu lãi suất liên ngân hàng tăng thì theo các bạn là gì ạ là ngân hàng đang đói vốn đúng không ngân hàng đang đói vốn đúng không liên ngân hàng tăng là chứng tỏ là ngân hàng đang đói vốn các ngân hàng đi vay của nhau nó đang đói đói thì nó phải tăng lãi suất đẩy lãi suất tăng lên đẩy lãi suất tăng lên và khi lãi suất tăng lên thì rõ ràng chi phí sẽ tăng lên và bây giờ người ta vay ở liên ngân hàng bây giờ trong liên ngân hàng mà không vay được thì người ta phải làm gì ạ hello liên ngân hàng không vay được người ta phải làm gì vay người ta phải thế chấp vay thì người ta phải thế chấp thì người ta phải làm gì ạ người ta phải tăng lãi suất và chúng ta thấy là vừa rồi có phải rất nhiều ngân hàng bắt đầu tăng lãi suất lên không ạ anh em có thấy không ạ rất nhiều ngân hàng bắt đầu tăng lãi suất lên và khi ngân hàng tăng lãi suất lên mà lăng, lãi suất mà tăng thì điều gì diễn ra chúng ta lại tiếp tục là lãi suất gia tăng thì dẫn đến gì ạ giá tức là hàng hóa mọi cái nhu cầu thiết yếu sẽ tăng lên lạm phát là có thể bị tăng người nhà đầu tư thì chúng ta lãi suất tăng thì chi phí chi phí của doanh nghiệp cũng tăng lên và chi phí tăng lên thì dẫn đến gì ạ kết quả kinh doanh của mình ảnh hưởng cái điều quan trọng nhất là khi mà lãi suất mà tăng thì cái chúng ta biết rằng là lãi suất tăng thì có phải là định giá cho một cổ phiếu sẽ giảm xuống đúng không ạ định giá cho một cổ phiếu giảm mà khi định giá một cổ phiếu giảm thì chúng ta biết là điều gì diễn ra không ạ người ta có nên giữ cổ phiếu hay người ta bán cổ phiếu người ta sẽ bán cổ phiếu để mua cổ phiếu giá thấp hơn nếu các bạn hiểu rõ điều này có thể comment số 6 nếu anh chị em hiểu rõ comment số 6 đây là chúng ta đang nhìn thấy về cái mặt cái mặt của chúng ta gì ạ cái chứ là đây cái điều này thì thường mọi người sẽ không biết và không nhìn thấy và chúng ta chỉ mua mua bán nên tại sao Dũng bảo các bạn chỉ nghe phím hàng mua mua bán là các bạn bị thua lỗ thua lỗ trong dài hạn luôn này chứ không phải là nên bây giờ từ đầu năm bây giờ mình chưa có lợi nhuận thì phải xem lại lý do tại sao mình chưa có lợi nhuận thì bây giờ trước khi mà Dũng phân tích uh, cái cái cổ phiếu thị trường chung một chút để các bạn thấy là chúng ta biết rằng là cái tỷ giá nó đã đang biến động trong khoảng một thời gian rất dài chúng ta nhìn thì các bạn phải nhìn thấy một số điều như sau cái điều thứ nhất các bạn đã thấy rằng là khi mà cổ phiếu đã gặp đến vùng kháng cự mạnh thì nó sẽ gì ạ phân phối cái này ai cũng biết đấy là chúng ta ai cũng biết cái điều thứ hai nếu nhà đầu tư mà không biết thế nào là phân phối anh chị em nếu nhà đầu tư không biết thế nào là phân phối không biết thế nào là phân phối thì các bạn tốt nhất là không nên đầu tư phân phối là gì ạ giảm điểm khối lượng lớn giảm điểm khối lượng đây đây cũng là đầu phiên giảm à, đầu phiên tăng phiên giảm khối lượng lớn tiếp tục phân phối tiếp tục phân phối và tiếp tục phân phối vậy quá trình phân phối liên tục như này thì chúng ta đã thấy rằng là những phiên này hoặc là những phiên trước này chúng phải thoát ra rồi nhưng các bạn cứ mua mua bán thì từ đời đâu đầu đến đây ông nào giỏi nhất thì ông kiếm được khoảng độ 15 phần trăm còn đa phần bị lỗ thì đến đây chúng ta bị lỗ nhiều hơn các bạn có đồng ý với Dũng điều này không ạ tức là chúng ta thực ra là với cái tỷ giá như vậy thì các nhà đầu tư nước ngoài họ đã bán họ đã bán họ đã bán liên tục liên tục trong nhiều ngày rồi chứ không phải hôm qua nó mới bán hôm qua là cái yếu tố tất yếu nó xảy ra và chúng ta lại đi nghe là ồ lý do tại sao nó bán đấy chúng ta để nghe là nguyên nhân tại sao nó bán đấy nhưng thực tế là nó bán nó đã cho chúng ta biết trước nhiều ngày rồi và cái điều hôm nay hôm qua là cái điều đương nhiên nó phải xảy ra nên kịch bản mà Dũng đã chia sẻ cho chúng ta là một là kịch bản xấu nhất là nó gãy cái này đúng không gãy nhất cái này trước khi nó tăng giá và kịch bản này đã được được viết trước từ rất là lâu rồi kịch bản thứ hai là kịch bản mà nó về đến vùng này cái vùng định vùng cái vùng hỗ trợ này sau đó nó tích lũy và nó tăng đây là hai kịch bản chính Dũng cho đợt này còn kịch bản này tăng vượt qua cái đỉnh này này là rất là thấp bởi vì chúng ta biết rằng là đã phân phối rồi đây là đã phân phối như này đã biến động lớn như này thì chúng ta có kỳ vọng thì cái kỳ vọng này Dũng không biết là kỳ vọng theo kiểu gì nữa nhưng chúng ta vẫn cứ thích mua vẫn thích nắm cổ phiếu và chúng ta vẫn nghe một cách đam mê giữ cổ phiếu theo kiểu như là biết chúng ta biết là phía trước là gì nó có rất nhiều cái buồn cười tức là có lần thì Dũng thấy rằng là ở phía trước là có cảnh sát giao thông nhưng có vẫn rất nhiều đồng chí vẫn cứ lao trước <clears throat> vẫn vượt đèn đỏ lao trước thì chúng ta biết là cái nguyên nhân này có phải là do số phận hay là do thứ thiếu hiểu biết hay do làm liều chúng ta không ạ à? biết cảnh sát giao thông rồi vẫn cứ vượt cứ vượt nhưng cái quan trọng nhất là những các công ty chứng khoán thì vẫn khuyến nghị là thị trường sẽ vượt đỉnh 1.300 thị trường vẫn tiếp tục lên tiếp thị trường vẫn tích cực đây là thời điểm tốt nhất để trung bình giá xuống và tất cả cái điều này khi chúng đọc, cho đọc chúng ta nghe thì nó làm cho chúng ta không muốn bán cổ phiếu nếu anh chị em thấy điều này thì có thể comment tại vì Dũng muốn chúng ta comment để chúng ta nhớ chúng ta hiểu bài thôi ạ à chúng ta comment để chúng ta thấy rằng là mọi thứ nó biến động ra sao để chúng ta có cái góc nhìn cho đầu tư của mình thôi thế thì bây giờ chúng ta biết rằng là nếu chúng ta nhìn về cái tỷ giá thì có thể tiếp tục tăng nhưng có một cái điều các bạn thấy là tỷ giá đạt đỉnh nha cái khi mà cái đồng USD đạt đỉnh thì đó chính là đỉnh của lãi suất đỉnh của lạm phát nên uh, thời gian tới các bạn theo dõi sát cái diễn biến của kênh DVD Dũng sẽ giúp chúng ta biết cách là khi nào đồng USD đạt đỉnh và khi đồng USD đạt đỉnh thì các bạn biết rằng là phải làm gì đúng không Vậy lúc này cái áp lực lên lạm phát sẽ gì ạ giảm đi khi mà áp lực lên lạm phát giảm đi chúng ta sẽ ổn định được tỷ giá khi mà chúng ta ổn định tỷ giá mà USD đã giảm thì lúc đấy dòng tiền nó sẽ xu hướng bán USD đi để đầu tư về Việt Nam nha bán USD thì đầu tư vào đồng Việt Nam nên cái việc mà USD đạt đỉnh nó là cái lúc mà rất nhiều người rất nhiều tổ chức họ sẽ biết họ sẽ bán USD để đầu tư Việt Nam thì lúc này tỷ giá chúng ta lại gì ạ đồng Việt Nam lại tăng giá khi mà đồng Việt Nam tăng giá thì lúc này điều gì diễn ra khi đồng Việt Nam tăng giá thì người ta bắt đầu đổ xô vào đầu tư công à, đầu tư vào Việt Nam tức là chúng ta gọi là đầu tư vào Việt Nam còn đến với bây giờ để đầu tư vào Việt Nam thì thực sự là rất là khó bởi vì chúng ta biết rằng là lý do vì sao rồi nên ở trong đoạn này thì chúng ta cần phải hiểu đó là những cái lúc mà nó đang điều chỉnh giảm như này thì chúng ta biết rằng là cuối cuối tháng này ngày 22 tháng 9 thì thời điểm này là uh, Fed tăng lãi suất có thể là nó sẽ tạo đáy sớm hơn các bạn nhé nó sẽ tạo đáy sớm hơn trước khi phép tăng lãi suất hoặc là gì ạ <clears throat> nó sẽ gì ạ nó sẽ tạo ra những nền giá sớm hơn trước khi phép tăng, tăng lãi suất nên các bạn biết rằng là mọi thứ thị trường nó sẽ một là sớm hơn hay là muộn hơn ít khi nó đi đúng chu kỳ lắm nên các bạn cần phải nắm rõ được kiến thức nền tảng cơ bản sau đó kết hợp với gì ạ? VSA sau đó kết hợp với những yếu tố khác nữa thì các bạn sẽ thấy là thị trường sẽ tăng rất nhiều à, ở đây có một cái số các thông tin một số các bạn ờ, có thể comment thì Dũng không biết là các bạn học về kinh tế vĩ mô như nào nhưng khi các bạn học của DVD thì các bạn thấy là mọi thứ đã đều được đo lường các bạn nói về lạm phát các bạn có nói về phép tăng lãi suất các bạn có nói về gì ạ à, cái trời chắc nữa thì Dũng sẽ quan sát bằng cái gì ạ quan sát quan trọng nhất là quan sát bằng cái chỉ số đồng bạc chỉ số D à, chỉ số đồng USD Dũng quan sát chỉ số đồng USD còn cái bên ngoài kia là phép tăng hay là phép giảm bao nhiêu lợi suất dự đoán đấy nó không quan trọng các bạn có nói tất cả mọi thứ nó không quan trọng các bạn đầu tư các bạn có phương pháp nào nó không quan trọng các bạn uh, kiếm các bạn kiếm được bao nhiêu tiền nó không quan trọng quan trọng nhất là cuối năm bạn kiếm được bao nhiêu tiền cuối năm kết thúc một năm bạn kiếm bao nhiêu tiền các bạn có phương pháp nào đầu tư theo kiểu gì nó không quan trọng cuối năm bạn kiếm bao nhiêu tiền thì trong à, phân tích kinh tế vĩ mô cũng tương tự như vậy các bạn có nói rằng là lãi suất tỷ giá mọi thứ đều không quan trọng nếu bạn không đo lường được những con số thì đấy là gì ạ bạn phải đo lường là khi nào lãi suất lĩnh ngân hàng đạt đỉnh bạn phải đo lường lãi suất gì ạ cái đồng tỷ giá đạt đỉnh bạn đo lường được cái đồng Việt Nam trên đồng USD khi nào đạt đỉnh tất cả cái điều này nó phải đo lường được và đấy chính là cách để các bạn đầu tư thì trước khi ờ, kết thúc phần này Dũng có một cái phần nhỏ để nói cho các bạn biết Dũng sẽ ví dụ cho các bạn biết rằng là mình với một cổ phiếu như thế nào để các bạn thấy rằng là nó đang có thể khiến cho bạn ờ, rơi vào một cái cạm bẫy mà các bạn có thể không biết được trong ờ, tương lai gần ví dụ các bạn thấy đây ạ Dũng vẫn phải nói cổ phiếu này theo các bạn đây là cổ phiếu gì ạ bạn hình dung đây là cổ phiếu gì ạ các bạn đừng nhìn ờ, tên các bạn nhìn biểu đồ đấy ạ các bạn nhìn về biểu đồ nhìn về biểu đồ bạn nhìn đấy ạ nhìn biểu đồ thì bạn dự đoán không ạ ok thế thì bây giờ đây là cúp cổ phiếu này Dũng sẽ cho các bạn biết cổ phiếu này như thế nào đây là cổ phiếu DG thế cổ phiếu này thì chúng ta cần phải nhìn khi mà các bạn phân tích cổ phiếu này thì các bạn nên phân tích kỹ về nó tại vì ở ngoài kia chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ bị đầu tư à, xin lỗi cà phê ép để cho các bạn nhìn cái cách phân tích của Dũng đây cổ phiếu này nếu các bạn nhìn về đọc tất cả các thông tin này các bạn đọc hết các thông tin này đấy ạ xem là ban lãnh đạo của chính trực hay không đọc hết đấy Đấy, các bạn đọc hết các thông tin này. Ban lãnh đạo trước đây họ các bạn đọc hết đi ạ. Đấy là cái điều đầu tiên các bạn phải đọc cái, cái xem là cái cổ phiếu này về ban lãnh đạo, xem là ban lãnh đạo có chính, chính trực hay không. Đấy điều đầu tiên là các bạn xem là họ có chính trực hay không cái điều thứ hai cái ngòi nổ của cổ phiếu đang là gì cái ngòi nổ khi mà cổ phiếu này có cái ngòi nổ tăng này có phải là gì ạ cái ngòi nổ của cổ phiếu này tăng trong cái thời gian tăng chạy nút rút này cái ngòi nổ đầu tiên đầu tiên chúng ta phải nhìn thấy đó là cái ngòi nổ của gì ạ thời điểm tiền rẻ khi thời điểm tiền rẻ thì nhà đầu tư sẽ gì ạ đầu tư đi mua vào bất động sản là đầu tiên chúng ta phải nhìn này ngòi nổ là đầu nhà đầu tư mua bất động sản nên làm cho định giá của bất động sản tăng rất là mạnh đấy là cái ngòi nổ đầu tiên nên dẫn đến là bản thân định giá cổ phiếu này tại cái thời điểm đó nó cũng tăng tài sản tự nhiên tăng đấy ngòi nổ đầu tiên đó là tiền rẻ nên nhà đầu tư mua bất động sản và lúc này doanh nghiệp họ sẽ có quá trình thu gom thu gom thu gom thu gom cổ phiếu bằng cách nào có rất nhiều doanh nghiệp họ sẽ thu gom cái cổ phiếu này thì Dũng không biết nhưng có thể họ thu gom bằng cách nào gì ạ họ ứng cho một cá nhân nào đó với số tiền nào đó sau đó họ gì ạ thu gom họ dùng một vốn một họ ứng tiền cho một ai đó họ thu gom họ ứng cho cái gì ạ doanh nghiệp nào của họ công ty con của họ bằng cách nào đó họ thu gom các bạn tự nghĩ thôi tại vì dũng không muốn nói sâu về cái này đấy chúng ta cần phải biết xem trên bảo cáo tài chính xem công ty con bố và con là một à, thế thì bây giờ câu chuyện ở đây các bạn thử lấy một câu chuyện này họ đã mua một lượng cổ phiếu lớn ở đây với giá bao nhiêu ạ với giá 20 tức là nếu bây giờ mình là bố mình bán cho thằng con mình một lượng cổ phiếu với giá 20 sau lên đến đây mình bán giá 30 nếu bạn bán giá 20 một lượng cổ phiếu lên giá 30 và bạn giữ ở đây thì có vấn đề gì không ạ tốt đúng không đấy là cái cách thức họ vẫn đang làm và thực tế họ đang làm trên cái công bố thông tin nhưng vì ở đây chúng ta biết rằng là trên thị trường này giai đoạn này Giai đoạn này là giai đoạn đỉnh của thị trường nên các dòng cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh. Các cổ phiếu tăng đầu cơ tăng mạnh nên bắt đầu một số các thông tin, đây là lúc này là lúc gọi là marketing. Báo chí, các kênh thông tin về livestream, các kênh thông tin về gì ạ? Về gì ạ? Về nhóm, giúp họ sẽ tạo ra một cái là khi này là cổ phiếu sẽ tăng mãi mãi có thể lên 500, 600, 700 hay 800 và lúc này cổ phiếu tăng và chúng ta nhìn vào đây thì bắt đầu các quỹ tổ chức của họ bán ra trong đó Hy Lạp bán ra rất mạnh bán ra rất mạnh Nhưng ta biết là bây giờ bán ra đây là cái gốc gốc rễ của quá trình chạy tăng tốc như này thì lúc này họ đã kiếm một khoản lợi nhuận rất lớn rồi nhưng cái khoản lợi nhuận này là lợi nhuận cá nhân thôi không phải là cho công ty các bạn nhá những khoản lợi nhuận này là lợi nhuận cá nhân còn công ty thì họ vẫn giữ cổ phiếu và họ là nạn nhân khi cổ phiếu giảm sâu như này họ kiếm được một khoản lợi nhuận ở đây và họ kiếm một khoản lợi nhuận ở đây chúng ta biết rằng là bà vợ ông chủ tịch hội đồng trị ông đã bán một lượng lớn ở đây và họ thực tế họ không biết là cổ phiếu lên đến đâu nhưng do rằng nhà đầu tư chúng ta gì ạ về lòng tham sợ lòng tham ước muốn nên cổ phiếu lên đây và họ tiếp tục bán ở đây bán đây tuy nhiên cái câu chuyện này là câu chuyện rất bình thường thôi ạ bản thân chúng ta cũng có thể bán mua bán như này câu chuyện thứ hai mà các bạn đang nhìn thấy đây đó là là họ đã tăng vốn tăng vốn một lượng lớn rất lớn ở đây họ đã tăng vốn ở đây những câu chuyện thứ hai mà các bạn cần lưu ý đó là gì ạ đây là trong chu kỳ giảm giá chứ bạn nhớ nhé trong chu kỳ giảm giá đây là câu chuyện mà các bạn cần phải biết vậy trong chu kỳ giảm giá lần trước họ tăng giá rồi lần trước họ tăng giá họ đã đã tăng vốn lên rồi bây giờ trong chu kỳ giảm giá rất nhiều nhà họ đã bán ở đây rồi họ cũng đã bán ở đây rồi tổ chức họ đã bán ở đây rồi bản thân là doanh nghiệp tổ chức họ bán ở đây rồi Vậy khi họ bán ở đây rồi thì họ có xu hướng mua cổ phiếu ở đây nữa không ạ? Một là pha loãng, cổ phiếu đã pha loãng. Cái thứ hai là khi mà tăng vốn nữa, cổ phiếu lại pha loãng nữa. Vậy điều gì nó làm cho cổ phiếu này có thể tạo ra tăng tăng mạnh như thế này? Vậy chúng ta đặt câu hỏi là cái điều gì, cái ngòi nổ nào, cái chất xúc tác nào có thể tăng để làm cho cổ phiếu nào này có thể tăng giống như thế này? Lần trước thì chúng ta biết rằng là rẻ tiền rẻ covid liệu liệu có covid diễn ra lần nữa hay không và covid diễn ra lần nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là rất khó để người ta bơm tiền ra cái thứ hai là thị trường đã, đã tạo đỉnh chưa cái thị trường đã tạo đỉnh tức là thị trường nó phải đi lên từ thị, vn index nó phải đi lên từ đây đến đây để mới tạo đỉnh trong khi đó thì bây giờ chúng ta lại thấy là mọi thứ nó đang ngược lại là thị trường đang đi xuống vn index đang đi xuống cổ phiếu đang đi xuống mà cái cổ phiếu này thì nó lại gì ạ nó đang thiếu vốn chúng ta biết rằng là khi nó phát hành trái phiếu thì hiện tại nó đang thiếu vốn rất nặng thiếu vốn rất nặng nên nó đè nhà đầu tư ra khi nó đè nhà đầu tư ra để bán để tăng vốn là điểm này thị trường đang cổ phiếu đang giảm như này đang xấu như này mà nó đè chúng ta ra để nó bán tiếp tục với giá 20 thì chúng ta thấy là cái cái đầu chúng ta chúng ta có có nhìn thấy cái điều này không ạ không biết các bạn có nhìn thấy điều này không ạ nếu bạn nào có nhìn thấy comment số 10 á tức là cổ phiếu đang đi xuống người ta tăng vốn rồi bây giờ hiện tại gì ạ à? nhiều dự án là họ không vay được ngân hàng nhiều dự án họ không vay được ngân hàng thứ hai là áp lực trả trái phiếu sang năm đến hạn phải trả và lại vay thì lãi suất cao nên bắt đầu họ chơi một đòn đó là gì ạ à? họ phát hành bây giờ họ họ phát hành cổ phiếu ra thì không được nên họ đè chúng ta ra bán giống như là quyết á. họ đè chúng ta ra bán là họ bán gì ạ à? bây giờ giá cổ phiếu đang giá 36 bây họ bảo họ bán giá 20 nên chúng ta thấy nó rất rẻ chúng ta mua vào nên đấy là cái lý do chúng ta gì ạ đầu tư gọi là đầu tư dài hạn đấy ạ sau đó họ nói rằng là sau khoảng 30 năm nữa nó sẽ tăng bằng giá cũ thế là chúng ta nghĩ là ô tuyệt vời bao nhiêu bạn đã hiểu đây kịch bản cái kết cho nhà đầu tư dài hạn thiếu hiểu biết và bây giờ sau lần này nó giữ có thể nó giữ trong lần này nhưng một số tổ chức một số nhà đầu tư lớn họ khôn rồi họ bán ra và chúng ta thấy rằng là một cổ phiếu họ đang bán ra đây trong quá trình lên họ đã bán này phân phối này đấy lên tí họ đã phân phối họ bán này và chúng ta thấy là cái kết cho những nhà đầu tư cái kết đấy còn bây giờ để để bới móc ra thì nó còn nhiều cái hay nữa hay ho nữa rất nhiều cái hay ho nên tại sao số lượng nhà đầu tư bị thua lỗ cổ phiếu này làm từ thiện cho các tổ chức rất là nhiều nhưng có một cái điều rất là buồn đó là gì ạ tiền để cho bố mẹ chúng ta cho người thân chúng ta thì rất là keo kiệt nhưng lại tiền cho các tổ chức họ đã giàu rồi cho họ giàu thêm rất là nhiều đấy là chúng ta cần phải nghĩ lại thế thì trong một xu hướng thị trường đi xuống mà người ta lại tiếp tục chia cổ phiếu tức là bạn nhớ là tư duy này trong xu hướng thị trường đi xuống người ta tiếp tục chia cổ phiếu là người ta đang bị áp lực tài chính rất là lớn tức là họ đang đói vốn bị áp lực tài chính rất là lớn mà các bạn biết rằng là cái cổ những cái cổ phiếu mà được bị à, kéo thổi như này biết đâu ngày mai ủy ban chứng khoán Dũng không biết đâu ngày mai chứng chứng khoán họ à, gì ạ à? họ bảo là những cái cổ phiếu nào đang giao dịch lớn và nó dính một cái phi vụ nào đó sau đó nó lại không cho giao dịch trên thị trường nữa thì điều gì diễn ra nên các bạn thấy là những cổ phiếu nào nó bất thường trong thời gian vừa rồi thì các bạn nên tránh không biết là cái cái câu chuyện này không biết là giúp cho các bạn được cái bài học gì không thì Dũng làm video này mong anh chị em comment phần dưới để Dũng biết rằng anh chị em có cảm nghĩ gì suy nghĩ gì về cái phân tích này nếu anh chị em có thì hãy comment cho Dũng một comment được không ạ tại vì Dũng mong rằng là những cái video như này để làm video tiếp theo có cảm hứng làm video tiếp theo có gì ạ có chất lượng hơn cũng như là muốn đào sâu hơn về lý do tại sao các cổ phiếu chẳng hạn cách làm giá cổ phiếu cách mà các dòng tiền đi như nào thì các bạn comment cho Dũng tất cả à, những cái cảm nghĩ của bạn trong phần bên dưới để Dũng biết rằng là à, các bạn đang nghĩ gì các bạn đang có cảm xúc gì các bạn thấy điều gì để các bạn thấy được tại vì nó có một cái điều này này ở ngoài kia cũng có rất nhiều người ta thì người ta không ngộ ra cái điều này đâu người ta giống như là người ta tức là giống như là khi mà theo một cái đạo nào đó người ta gọi là biết chết người ta vẫn gì ạ hy sinh tử vì đạo thì đầu tư cổ phiếu này cũng tương tự như vậy khi người ta tin một cái gì đó người ta tin một cách để mù quáng và sau một thời gian cổ phiếu không còn thị trường giống như SLC đấy người ta tin một cách để mù quáng tin một cách để tức là người ta người ta tin tin đến mức là uh, dù là bị bắt rồi người ta vẫn tin dù là cổ phiếu mà không liên yết trên sàn thì người ta vẫn tin rốt flc cũng tương tự như vậy thì nếu chúng ta gì hãy comment cái này để truyền cảm hứng cho mọi người biết rằng là tại sao họ đang như vậy tại sao đấy để họ có thể thay đổi họ tỉnh ngộ ra thì nhớ các bạn nhớ đăng ký kênh của Dũng để tiếp tục phát à, các bạn sẽ là người sớm nhất nhận thông tin thì trong đầu tư cổ phiếu cái chiến lược của Dũng như này để các bạn có thể hiểu rõ rằng ở phần này thì Dũng không nói được về nhiều về cơ bản nhưng các bạn cũng đã thấy được là những cái cái cái cái, cái ngòi nổ trong thị trường lúc này là không có ngòi nổ DIG không có ngòi nổ mà có gì ạ ngòi xì thôi ạ thứ nhất là ngòi nổ nó phải liên quan đến chất xúc tác đó là gì ạ một là lãi suất hai là thị trường đang ở mức tăng nhưng bây giờ chúng ta là đây là ngòi xịt thứ nhất là gì ạ cổ phiếu này đang đói vốn đói cực kỳ vốn luôn ạ khi mà đói vốn thì bắt đầu đè ngửa nhà đầu tư ra để bán bán giá 20 tức đè người nhà đầu tư ra để bán giá 20 cái thứ hai là gì ạ thị trường đang đi xuống nó vẫn cứ đè tức là nếu kênh lên mà đè ra để bán cổ phiếu thì ok ngon nhưng mà kênh xuống lại vẫn đè ra để bán thì đấy chúng ta cần phải biết rằng là nó đang hai cái đấy là nó áp lực và khi chúng ta đầu tư có lẽ phải mất 3 năm cổ phiếu là mình quay trở lại hai ba năm nhé hai ba năm các bạn nhé ít nhất là hai ba năm thì lúc này cơ hội chúng ta không còn nữa và đấy chính là lý do các bạn cần phải tỉnh táo hơn thông minh hơn thì nhớ đăng ký kênh của Dũng để lần sau Dũng phát bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video tiếp theo mong rằng là sẽ gì ạ nhận được cái những lời comment của các bạn những câu hỏi của bạn ở phần bên dưới Dũng sẽ làm những video để giúp cho các bạn hiểu rõ về thị trường thì ngoài lý do thị trường đang ở đâu thì các bạn biết rằng là tại sao những điều này Dũng chia sẻ nhằm giúp cho nhà đầu tư chúng ta có kiến thức nền tảng cơ bản rõ hơn về cổ phiếu và việc cổ phiếu đang trong chu kỳ xuống thì càng chia thì cổ phiếu lại càng xuống bởi vì người ta có xu hướng bán cổ phiếu ra giống như cổ phiếu gì vừa rồi ạ các bạn comment là cổ phiếu gì vừa rồi đấy sau chi chia cổ phiếu giảm rất mạnh giảm rất mạnh sau đó thì không ai mua không ai mua nữa không ai mua nữa thì lại cho con mua ông nhà đầu tư lại cho con mua con mua sau đó lúc kéo cổ phiếu lên họ bán ra và đấy là cái cái kết cho nhà đầu tư thiếu hiểu biết tức là mua cổ phiếu giá đấy để các bạn nhớ nha các bạn nhớ SSI thế thì tất cả những điều này các bạn cần phải hiểu để các bạn biết được chứ không lại đầu tư lại cứ tiếp tục từ thiện cho các nhà đầu tư lớn mà bố mẹ thì cứ xin tiền lại cứ khó chịu không cho thì Dũng nói đùa thôi nhưng đấy là tự thật đấy đó là gì ạ tiền chúng nó bỏ ra trên thị trường bị cuốn đi rất nhiều nhưng tiền để cho người thân chúng ta thì không có xin cảm ơn và chúc các bạn có những quyết định đầu tư thành công xin cảm ơn rất nhiều